đây dạ là em đây cả nhà nói dạng thọ mình không kịp nè hôm nay đã đưa nút đều đều rồi đây mình đã tắt bóng đèn rồi nha cả nhà chỉ mấy cái bóng đèn này để mình xịt thuốc thôi mình tắt bóng đèn hết rồi đây anh em nào nói không kịp hôm nay là ngày 22 cái này chỉ bao nhiêu ngày nữa nó nở cả nhà mình không biết nữa cho mình đáp án thôi còn những mấy má hỏi bóng đèn của con con chỉ cho mấy má rồi mấy má hả lấy cái độc quyền của mấy má rồi mấy má lên trời lên thượng lên đất với người ta không biết mấy má lấy bóng đèn ở đâu mấy má xong đó, mấy bà nói là chiên dụng đây của con chiên dụng đây nè má má ơi đây nè coi cho kỹ nè đó rồi mấy má cứ việc nói bài rồi tới khi đó người ta không có hoa có bông người ta chưng đó ai nói gì đây của em xong đèn nè ai nói không nở người thật việc thật nè chưa có không tháo bóng đèn nữa nè cả nhà nha đó bóng đèn còn nhóc tại mình để xịt thuốc đây ai nói không kịp ai nói không kịp đâu cả nhà vẫn kịp hết đây của mình nay bắt đầu đơm hết à, hứa cả nhà 25 nó sẽ bung 50 phần trăm đến 60 phần trăm 27 mình đi chợ bung sẽ 70 đến 80 trăm rồi xin mời cả nhà cùng vô tham quan tham khảo mình nói có đúng hay không nha cả nhà người thật việc thật người thật việc thật vẫn là đây của em nay nổi vàng ngế luôn vàng ơi là vàng rồi anh chị em nào cứ việc nói xong đèn không nở qua xong đèn làm chai nụ dạ thưa con đây con bỏ chất xám ra con tìm tòi chứ không phải tự nhiên con học cách của ai mấy má ngang xương mấy má vô mấy má nói của hả là xong đèn chưa biết cái gì đây xin thưa mình xong đèn nay bao lâu rồi rồi mấy người xong đèn nay bao lâu rồi nha mình không phải nói mình giật ngược về giật xuôi về mà vụ bóng đèn nhưng mà người thật việc thật có sao thì nói vậy đây dàn điện của mình xong thẳng tới đằng kia hai trăm tám chục bóng đèn đây chưa tháo hết nữa đó Thuốc kia hai tám 280 bóng đèn Bây giờ về thưa ra không có chỗ đi luôn nè à. Không biết tưới cách làm sao luôn Rồi gửi với hội nha Hôm nay mình sẽ quay được ban ngày cho cả nhà từ đây cho tới khi mình ra chợ Cảm ơn những anh chị em đã thương tình Đã ủng hộ mình Và đã xem Và theo dõi vườn hoa của mình Mình xin chào giờ bắt đầu mình xịt thuốc đây ai nói xịt thuốc xịt phân tưới phân mình tưới mỗi ngày luôn nha cả nhà xịt thuốc mỗi ngày luôn chiều xịt thuốc nay đổi lại tối cho uống phân rồi rồi thân chào cả nhà video có hạn mình xin làm đây đấy